ta cùng bắt đầu đi vào phần môn lớn lý thuyết phần môn nhỏ động năng ở đây chúng ta cùng đi vào một thí nghiệm một đó là quả nặng có khối lượng m và di chuyển với vận tốc v1 ở đây thầy có một bức tường có một cái xe cần cầu và người ta dùng cái cần cầu quả cần cầu này để phá bỏ bức tường này chúng ta cùng nhìn đến đây ạ cái quả nặng này đang di chuyển với vận tốc v1 đúng nhỉ là v1 đập vào tường thì điều gì sẽ xảy ra đương nhiên sẽ mất được vài viên gạch ở đây Đúng chưa? Đấy. Bây giờ nếu thầy thay đổi vận tốc V1 của M trở thành vận tốc V2 lớn hơn V1 thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta cùng nhìn đến đây ạ. Thí nghiệm 2 thầy cho quả M di chuyển vận tốc V2 lớn V1. Đấy, bạn nhìn thấy chuyển động rất là nhanh đúng không ạ? Và khi vào bay luôn một mặt trên kia. Thế rõ ràng, rõ ràng cái năng lượng cái năng lượng mà quả lạng này cung cấp nó phụ thuộc vào vận tốc V đúng không ạ? Khi V càng lớn thì cái sức công phá càng lớn. Vậy thì năng lượng này là gì? Chúng ta đưa ra một số nhận xét. Thứ nhất, vật nặng khi chuyển động có thể sinh công, đúng không ạ? Làm cho vật bên cạnh bay đi mà đúng không ạ? Và tức là nó đã có năng lượng. Chúng ta biết rồi, cứ sinh công tức là đã có năng năng lượng. Thứ hai, năng lượng này thì phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật chuyển động. Người ta gọi đó là động năng. Động năng. Chúng ta sang mục A khái niệm. Động năng của một vật là năng lượng do vật chuyển động mà có ở đây thầy sẽ giúp các bạn đi thiết lập công thức tính. Vậy các bạn chỉ cần tách nghĩa động năng là năng lượng có được do vật chuyển động. Động là chuyển động, năng là năng lượng. Đấy, nhớ được ngay chưa? Được chưa? Động năng là năng lượng có được khi vật chuyển chuyển động tách nghĩa ra động năng đó được chưa các em hai từ động năng động là chuyển động năng là năng lượng được chưa các em? Vậy thì thầy sẽ giúp bạn thiết lập công thức nhé. Chúng ta cùng nhìn đến đây. Thầy giả sử, giả sử dưới tác dụng của lực F, dưới tác dụng của lực F thì làm cho vật M di chuyển, M di chuyển, di chuyển từ vận tốc V1 đến vận tốc V2. Đúng không ạ? mà khi di chuyển V1 đến vận tốc V2 thì lúc này vật có vật có gì ạ? Thứ nhất, gia tốc A thì bằng F vector chia cho M. Đúng không ạ? Điều luật 2 Newton có điều này, đúng không? Và vật này chuyển động biến đổi đều. Và khi chuyển động biến đổi đều, chúng ta coi được F này là không đổi, chú ý nhé. Ở đây coi được F là không đổi. F không đổi, thế nên vật chuyển động biến đổi đều, được chưa? Và ta có V bình phương trừ cho V2 bình trừ V1 bình cái này bằng 2